rất là quen thuộc dạ, dạ ngáo Bình danh là nhã áo Đây nhìn chào mọi người cái ơi Chào mọi người, Còn đây Là Thật Ngáo ta ghẻ à. <laughs> nó có gì cho ngầu cái thật chào mọi người ừ có chân đạp gậy mấy cái cành câu kìa mấy đứa thì bây giờ mấy em mới bắt được ong rồi các bạn bây giờ bắt thêm mấy con trùng nữa nha các bạn trùng câu nó sẽ nhạy hơn đâu anh bây giờ để tôi giở cho anh em coi rồi giở con ráo lên đây nè anh em đâu trùng đâu đây nè có trùng không có. nhiều anh. trời đất ơi để cây che ra đi đó có trùng kìa đó đó đó, đó, bên đây nè nó cười nè nó cười anh em ơi đây bắt thêm được con nữa này các bạn đó mấy em đang đại trùng nha đúng rồi thanh niên mới sáng chế là cái cái giá đào các bạn ơi khỏi cắt móng tay đó mà còn mày mày đá banh mà riết mòn móng chân khỏi cắt nữa là mày biết mày cỡ nào rồi đó wow. một con trùng bự lắm anh em à cái là nhả đang đào con trùng rất là căng thẳng đâu đưa trùng lên cái đưa trùng lên tim đi trùng rất bự hai con không một con một con một con dài nếu, như con cá dính thì người đó lấy con đó luôn người ta róc cần mau anh cầm cái thùng đâu anh thật câu cá đi câu cá cần chưa có mà câu cái gì mày chết với tao còn anh chàng này đang làm gì đây róc không lên róc đi làm gì vậy đó đâu vậy tao đi đưa nước câu nè à đi mua lưỡi câu cho mấy em hả ừ. rất là tốt ok vô đây đó đâu đâu có cả lửa cây đây anh em à đây tân mua lửa câu cho mấy anh em nha chuẩn bị đồ chơi cho mấy anh em à, thi thố nha các bạn <laughs> mày làm cái gì mà mày sao mày lấy cái cây chọn cho đứa tàu mày không thấy tao đang gấp đâu mày mày kêu mày chọn đứa tàu anh em hãy coi tôi gỡ đây biết cái lưỡi câu này không làm khó được tôi đâu anh em à dầm ba cái lửa câu này không có làm khó được nữa anh nhả đâu đó hả trời ơi sao khó gờ vậy mày tà lâm tà lạc nhưng mà nói không rồi cỡ được rồi rồi anh mập này anh mập này có biết gợi không đó hả đáng đó mày chết bên này con lên mày méo cái mờ rồi đậu phở quá quái ăn hả giờ mày làm đi coi tao thể hiện à mày tất cả cốt cứ ra xe bánh đây cái lưỡi câu cái này đâu phải cái cần câu rồi anh em à con mới có một anh em tôi không có cái cần câu làm sao mà tôi không mà tôi gắn vô được đây hả câu chung với tao mà ê mày câu cá đâu hả trên sa mạc á <laughs> tôi về luôn nha anh em mày đúng là đẳng cấp tại sao mà lên sa mạc câu cá hả rồi xong luôn mày làm gãy cái mỏ cần câu mẹ rồi à đây đây mới đâu về đây, đâu về đấy đi học về đi học về mà làm cái gì mà chùm y chang như cô bé hoàng anh nổi vậy nắng quá hả nắng quá thì vô mát ngồi cớ sao lại đứng ngoài đó đi đâu vậy tụi bay thằng nhã nó mới kêu mày lên sao mạc câu cá không mày đi không sao mày để câu lạc đà với câu cá gì đây các bạn à, câu cá đôi nào câu được nhiều sẽ có à, phần thưởng nha các bạn đôi đầu tiên đâu nắng quá đi cỡ trời ơi Đây là đội đầu tiên Đội tiếp theo là đội của Chiều Tông Rồi Đội thứ ba là đội của Pháp Hiếu Rồi đội thứ tư là đội của Đặng Trường Đặng với Trường Ở đây sao có lẽ lẽ đâu thằng này nữa ta Nó về rồi Nó lỡ em nó về rồi được à, Vậy là như vậy là có 5 đôi nha các anh Có tổng cộng là 5 đôi nhé Thanh niên chạy ra thằng lịch bánh té cắm đầu luôn em <laughs> Ôi da tên lên nào, tên lên nào chạy xe lên bắn đâu Cái thằng đằng kia đúng không? Ờ, à, thôi rồi, đi đi Ờ, đi, đứng dậy đi rồi Giờ dẫn mấy em đi uh, mua nước mía uống để uh, câu cá nha mọi người đó. Trong quá trình mình câu cá mình sẽ khát nước Đúng không uh, à, Thật? Đúng mà nào lên cho khoảng lên Cho chừng độ nha Ủa em cho Rồi đền đền cho Nãy tôi sẽ chưa không? được 4 ly Đó, 4 ly khổng lồ nha các bạn Đó, bây giờ anh em mua xong nước mía rồi Giờ bắt đầu chúng ta đi câu cá thôi Mình đã tới vị trí câu rồi nha các bạn Đó, quan cảnh rất là mát mẻ luôn anh em bắt đầu ờ, bung cần rồi nha mọi người kéo cái phao xa xa ra mấy đứa ơi kéo phao cao cao lên đúng rồi để thả mồi cho sâu xuống thôi được rồi được rồi được rồi anh biết rồi nãy giờ mà không lên Thôi bây giờ mấy anh em đổi địa điểm câu nha các bạn Ngay chỗ này câu không có cá rồi Giờ mấy anh em có đồ ăn rồi đó Anh em đang tiếp tục câu cá các bạn Nhưng hiện tại chưa anh à, đội nào dính con cá nào hết các bạn ơi Kẹt kìa con cá vô anh Tư Con cá đầu tiên nha các bạn <laughs> Con cá gì đây Cá cha con Trời đất ơi Ngoài sông này có cá cha con nha các bạn Cá này cá dù con Đây, đây là Minh Tân đây là tuyển thủ đầu tiên cho lên một sản phẩm đó các bạn Quá giỏi Anh mừng ơi, anh mừng ơi Rồi, một con đầu tiên nha các bạn Đó Con đầu tiên Hay quá đi Tân ơi Chúng ta còn khoảng cả chừng 10 10 phút nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái cuộc thi câu cá này nha các bạn hiện tại bây giờ anh em đang rất cố gắng để kiếm về cho đội mình một con cá duy nhất đây đây là đội của minh tân minh tân đã ghi bàn được một em cho thấy mặt cái ơi nón cái sập sệ hoài đã đen chớ mập nữa mày đúng tao à mày đúng là đồng đội của tao tao rất vui vì có thằng đồng đội giỏi như mày ê cá gì kêu? À. ôi dính cá rồi đây đây là đội tuyển của nhã mà thật ờ, nhã mà thật đây con cá lên con cá rồi các bạn đầy quá lên cá rồi tại sao mà câu cá chốt mà toàn dính cá dồ thôi không biết <laughs> cá dồ nha các bạn cá dồ nuôi nhưng mà nó bị tại sao mà vô bày cá dồ rồi toàn dính cá dồ thôi em biết cái đâu nó ra rồi hay quá không người ta thả hơn đẻ đẻ xong rồi nó lớn ra mấy con hôm nào bị chìm tàu không chìm cái tàu với tính á chết rồi hèn chi toàn dính cái dồ thôi các bạn ơi này, cảm giác như thế nào khi bạn câu một con cá to như vậy quá đã quá sướng rồi đã hết thời gian này các anh em ơi thì bây giờ mình sẽ lên mình tổng kết về cái kết quả mà anh em nãy giờ đã câu được nha lên đây lên đây lên đây ờ, tập trung lên mấy đứa lên điểm danh coi đủ người chứ mình tăng đi lên luôn kết quả của năm đội thi thì hiện tại năm đội chỉ có hai đội câu được hai con cá có một đội câu sậy, nhưng mà không tính nha các bạn cá chừng nào lên bờ mới tính đây đây là đôi của nhã ngáo đây nhã ngáo được một con cá này các bạn đó đây là một con cá lóc cá vô con nha và đây đây là đội của minh tân cũng được con cá vô giờ hai đứa cầm con cá lên tranh coi coi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chấm điểm hai con cá này con cá nào to hơn mấy đứa con chị đi con này đúng không như vậy như vậy là đôi như vậy là đôi của nhã ngáo đã giành chiến thắng trong phần đi thử thách câu cá với sông Thôi, mình xin chúc mừng đây là đội nhá giải nhất còn uh, minh tân sẽ là đội giải thứ hai xin chúc mừng hai đội Đúng rồi, phóng em, em. thôi bây giờ mình phóng sinh luôn các bạn ơi lỡ câu rồi là mình mình mang đi phóng sinh đi rồi bây giờ mấy anh em phóng sinh cá nha các bạn thôi thả cá đi nhá một hai ba thả đi em thôi bye bye mày nha thì uh, trò chơi hôm nay của à, mấy em đã kết thúc mình và mấy em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha Các bạn nhớ đăng ký Nhớ đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất